những cái trận đấu sớm của vòng đấu mới ở ngoại hạng Anh này ở Anh ngoại hạng Anh thì ờ, vòng 10 ờ, vòng 12 vòng 12 sẽ là trận đấu giữa 1 giờ 30 đây là Brighton and Home và Nottingham Forest cũng như là sau đấy một tiếng sẽ là Crystal Palace và Wolverhampton và có những cái trận đấu sớm hơn đấy là ở cái giải ờ, La Liga của Tây Ban Nha trận đấu vào lúc 00 giờ giữa Sevilla và Valencia và sau đấy một tiếng đồng hồ thì sẽ là Getafe và Atlantic Bilbao. Và sau đấy một đồng hồ uh, một tiếng nữa sẽ là Atletico và Vallecano anh em. Mình sẽ làm trước cho anh em cái trận đấu vào lúc 00 giờ anh em nhé Trận đấu đấy là trận đấu giữa Sevilla và Valencia. Đây. Chúng ta sẽ cùng uh, đi đến để phân tích uh, cũng như là nhận định đội hai đội bóng đội bóng nào sẽ là đội bóng chiếm ưu thế trong cái trận đấu này cũng như chúng ta sẽ soi những cái kèo nào hợp lý để cho anh em chúng ta có thể đầu tư kiếm cơm gạo anh em nhé Hiện tại ấy, uh, đi trước về kèo đi Hiện tại ở trên sàn giao dịch châu Á kèo handicap đang là đội chủ nhà Sevilla chấp Valencia đấy là 0.25 anh em 0.25 cũng như là cái kèo tài xỉu trên dưới cả trận đang là 2.5 2.25 đến 2.5 anh em 2.25 đến 2.5 và tài thẻ là 6.5 à, ờ, tài góc là 9.5 anh em ạ bây giờ thì điểm qua một chút về đội hình này à, đội chủ nhà Sevilla trong trận đấu này họ sẽ ờ, thi đấu với đội hình dự kiến đấy là 532 à, ờ, vẫn sẽ có sự có mặt của đấy là Ivan Rakitic cũng như là Oliver Torres à, mình không thấy có Isco còn về bên phía của Valencia thì ờ, vẫn là đội hình 4-3-3 thôi. Và đặc biệt ờ, ở bên cánh ờ, hành lang cánh phải có sự xuất hiện đấy là của uh, Clevert. Đấy. Rút tin Clevert uh, con anh em. Uh, Clevert cũng là một huyền thoại của bóng đá nếu như anh em nào mà đã theo dõi bóng đá lâu năm cũng như là chơi FIFA Online 4 thì anh em cũng biết là ờ, chỉ số cũng như là Clever là một huyền thoại của bóng đá rồi đúng không? Còn về uh, lực lượng của Sevilla trong trận đấu này lực lượng của Sevilla trong trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đấy là ờ, Fernando cũng như là Rebic. Còn về bên phía của đội khách Valencia Ờ, họ sẽ tiêu ờ, họ sẽ có sự phục vụ trở lại ờ, có thể thôi anh em nhé sự phục vụ trở lại của Edison Cavani cũng như là uh, ờ, Castilejo đấy hai uh, cầu thủ cũng khá là quan trọng trong uh, đội hình của huấn luyện viên Gattuso. Uh, xét một chút về vị trí thì hiện tại Valencia sau 9 vòng đấu họ đang xếp thứ 8 và có 14 điểm. Uh, hiệu số bàn thắng bàn thua thì là ghi được 16 bàn và để thua 10 bàn. Uh, với phong độ hiện tại thì mình uh, nghĩ là khá là ổn định cho Valencia khi mà trong 5 trận đấu gần đây thì họ chỉ để thua một trận thôi. Còn lại 4 trận đấu liên tiếp đã bất bại rồi anh em. Uh, cũng ờ, hai uh, trận thắng và hai trận hòa. Còn về phía Sevilla uh, Sevilla họ cũng uh, có một cái phong độ uh, tương tự Tuy nhiên thì uh, sau 9 vòng đấu thì họ chỉ có 9 điểm thôi họ chỉ có 9 điểm cũng như ghi được 9 bàn và để thua 14 bàn anh em nhé à, tuy nhiên thì ở phong độ hiện tại ấy, thì uh, sau hai cái chiến thắng cũng như là một trận hòa trong năm trận đấu gần đây nhất thì ở giữa đằng uh, ờ, đứt gãy gãy cánh anh em ạ gãy cánh ngay ở giữa năm trận đấu đấy sau những ờ, hai trận đấu bất bại liên tiếp thì họ lại để thua và sau đấy lại tiếp tục uh, có một phong độ đó là một trận hòa cũng như là một trận thắng gần đây nhất nếu mà xét về uh, hiệu số về bàn thắng ấy thì mình uh, sẽ nghiêng về uh, đội khách Sevilla uh, Valencia nhiều hơn khi mà Sevilla trong 9 trận đấu họ chỉ ghi được một bàn trung bình mỗi trận họ cũng chỉ uh, ghi được một bàn tuy nhiên thì lại để thủng lưới đến tận 14 bàn anh em còn về phía Valencia thì họ lại ghi được đến tận 16 bàn anh em nhé uh, so sánh một chút về uh, lịch sử thi đấu đi lịch sử thi đấu ờ, của hai đội bóng này sau ờ, 3 trận đấu đối đầu gần đây nhất thì ờ, phần thắng nghiêng về Sevilla anh em, nghiêng về Sevilla và đặc biệt rằng là những chiến thắng của Sevilla đều ở trên sân nhà anh em nhé toàn ở trên sân nhà thôi Uh, tuy nhiên thì uh, với Sevilla ấy, họ vẫn đang thi đấu ở cái giải cúp C1 cũng như là với ờ, phong độ hiện tại cũng như là kết quả hiện tại thì có thể Sevilla sẽ xuống đá cúp C2 sớm thôi còn về phía Valencia thì ờ, trong mùa giải năm nay thì họ không vướng bận một uh, giải đấu lớn nào cả một cái giải đấu châu lục nào hết chỉ có tập trung vào cái giải quốc nội thôi vì vậy mình vẫn đánh giá cao hơn cái đội hình cũng như là thể lực của Valencia trong trận đấu này uh, với cái kèo handicap ấy như mình cũng đã nói rồi À, mặc dù là so sánh một chút về lịch sử đúng không? Lịch sử thì uh, ờ, Sevilla vẫn chiếm ưu thế nhiều nhiều hơn. Tuy nhiên thì ờ, với những gì mà mình đã phân tích thì mình sẽ nghiêng về Valencia và đây cũng chỉ là những cái nhận định cá nhân của mình thôi anh em nhé. Còn anh em nào mà có những nhận định khác cũng như là có những nhận định trái chiều với mình thì anh em có thể uh, bình luận ở dưới phần uh, bình luận anh em nhé. Uh, bỏ qua cái um, kèo đấy là trên dưới cả trận đi 2.25 mình nghĩ là anh em chúng ta không nên uh, uh, đầu tư quá nhiều vào cái kèo này còn với cái kèo thẻ này kèo thẻ 6.5 kèo thẻ 6.5 và cái kèo tài góc 9.5 đấy thì mình sẽ ưu tiên cái kèo tài góc hơn thì mình sẽ nót lại cho anh em luôn ờ, hai cái mã kèo ờ, mình sẽ gợi ý cho anh em ờ, chơi trong trận đấu này và anh em cũng nhớ rằng cho mình một điều đấy là những cái kèo mà mình đẩy lên trên kênh ấy chỉ là những cái kèo tham khảo để trước trận đấu để cho anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư cũng như là có thể anh em cứ bình luận ở trên kênh của mình để chúng ta có thể rút ra được những cái kèo nào ngon nhất, những cái kèo nào thơm nhất để anh em chúng ta có thể đầu tư nhá. Còn à, nếu thật sự mà anh em muốn theo mình như mình à, như như cái tên mình à, tên kênh của mình đấy, xem kèo bóng là có tiền thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như Tele mình sẽ cho anh em vào trong nhóm bóng của mình để anh em chúng ta có thể đầu tư cũng như là kiếm tiền hàng ngày anh em nhé ngoài ờ, những cái trận ờ, bóng ờ, vào dạng sáng ngày mai thì hôm nay cũng có rất nhiều những cái trận cỏ để anh em chúng ta có thể đầu tư đấy anh em ạ đấy tuy nhiên thì bây giờ thời gian cũng có hạn thôi mình sẽ đẩy những cái kèo cỏ vào trong nhóm của những anh em bet thủ để chúng ta sẽ cùng đầu tư ở trong nhóm đấy cái sân chơi riêng của mình à, nhắc lại một chút nhá à, chúng ta sẽ đi đấy là cái kèo ờ, đội khách đây chỉ là những nhận định cá nhân của mình thôi còn anh em nào mà à, có những nhận định khác cũng như là à, không có những cái ý kiến trái chiều thì anh em cứ comment ở dưới phần bình luận anh em nhé đấy chúng ta sẽ đi cái tài góc nữa này tài góc tài góc hiện tại đang là 9.5 đúng không à, 9.5 đúng rồi à, góc đang là 9.5 anh em nhé đấy 9.5 à, đây. và đây chỉ là những cái mã kèo cả trận anh em nhé còn những cái mã kèo hiệp 1 cũng như là những cái mã kèo dung những cái mã kèo góc những cái mã kèo uh, dung góc này dùng thẻ đấy rồi là dùng uh, ờ, bàn thắng và có rất nhiều những cái mã kèo khác mà anh em chúng ta có thể đầu tư ngoài hai cái mã kèo chính đó mình cũng nhắc luôn có rất nhiều những cái mã kèo ở trên trang để anh em chúng ta chơi và đặc biệt rằng là nếu như anh em thật sự mà muốn đầu tư bóng đá để kiếm tiền cũng như là tối ưu cái lợi nhuận của anh em ấy thì tốt nhất là anh em chúng ta hãy lên kiếm một cái trang bóng uy tín để anh em chúng ta chơi còn anh em nào chưa biết thì anh em có thể liên hệ em mình mình sẽ giới thiệu cho anh em cũng như là chỉ cho anh em những cái cách chơi trên trang để anh em chúng ta có thể kiếm cơm gạo hàng ngày kiếm một ngày công thôi anh em nói chung là nó cũng dễ thôi tuy nhiên thì uh, uh,